À, xin chào à, quý anh chị, quý nhà đầu tư đã đến với công, kênh uh, chứng khoán nội TTE, phân tố TTF. E. Thì um, như các anh chị đã thấy thì uh, hôm qua review thị trường thì mình có nói ở trong uh, room uh, cộng đồng uh, từ trước rồi, đúng không ạ? Thì mình có nói rằng là mình có nhận định thị trường á là hôm nay là khả năng rất là cao là thị trường nó sẽ tạm cái gấp up, uh, gấp down gấp đao vào à, đây mọi người đợi xíu ha để mình đang à, đang đẩy lên cái chỗ cái view thị trường hôm à, hôm nay ấy hôm nay mình có view thị trường từ tối qua tức là trước phiên giao dịch thì mình có đẩy lên lên, lên nhóm á đấy này đây thì đây là trước khi trước cái phiên giao dịch á, thì mình có view uh, kịch bản cho ngày hôm nay thì uh, trong phiên ngày hôm nay á, thì đầu phiên là thị trường vẫn mở gấp down y như mình dự đoán và um, trong phiên thì thị trường á, nó đi theo kịch bản thứ nhất chứ không phải kịch bản thứ hai đó, và kịch bản thứ thứ nhất thì nó đi uh, lịch trình lịch trình và cuối phiên nó đạp rất là mạnh mẽ đó. thì uh, ở kịch bản thứ hai ấy, thì nó vẫn là một thị trường xuống nhưng mà nếu mà nó xuống rất là mạnh mẽ và rất quyết liệt vì mình nó mở mở hở gáp là nó xuống tầm khoảng 40 điểm thì giữa phiên cuối phiên nó sẽ hồi lên kiểu như vậy nhưng mà hôm nay ấy, thì nó lại đi theo một cái kịch bản thứ nhất thì là nó sẽ hơi gáp có 4 điểm thôi thì viên trong phiên là mình dự mình vẫn dự đoán là nó thể là một phiên uh, xuống nó sẽ sang nó xuống mình nghĩ nó thể quanh quanh cái vùng mà test đáy tuy nhiên cái việc mà năm ngoài của mình đó là thị trường nó nó rơi nó rơi ra khỏi khỏi, cái vùng test đáy mà mình nhận định luôn à, mình nghĩ là nó thể tách đáy test đáy nó về cái đáy cũ nhưng mà đời không như là mơ hôm nay thì à, mình à, có rất là nhiều bạn hôm nay bắt cái dòng à, bất động sản à, và có hôm nay có có một số bạn còn nhắn cho mình đây hôm nay lúc phiên sáng ấy, là tự hào bắt được cái dòng thủy sản đấy nhưng mà mình có nói bạn rồi thủy sản hôm nay nó chỉ là một phiên hồi thôi và nó nếu về ôm dài hạn thì các bạn ôm thì nó rất là rất là mệt mỏi ấy. phiên hôm nay á, mình nghĩ à, thị trường nó chỉ loanh quanh loanh quanh à, ở mức về test về vùng đáy vùng vùng ở đây thôi này hoặc là vùng đây thôi về 1162 thôi nhưng mà thị trường hôm nay nó rơi xuống hẳn 1 1162 và rơi xuống 1149 luôn rơi hơn 10 điểm nữa hơn 10 điểm Đấy. thì nó nằm ngoài cái dự đoán của mình là đó mình đoán là nó thể về đây và nó thể đánh à, có thể giữ ở mức này và ngày mai thì đánh lên à, về đó là cái cái nằm ngoài cái dự đoán của mình đó và thị trường hôm nay ấy, thì các bạn như bạn đã thấy rồi thì thị trường hôm nay là có chỉ tăng là 73 73 mã và đến 395 mã giảm 395 mã giảm và nhóm mà kéo mạnh nhất của thị trường ngày hôm nay là nhóm VIX, uh, GAP, rồi Vinhome, BDE để tóm lại là nhóm dòng uh, họ VIX, họ nhà VIX và nhóm dòng dầu khí là hai cái nhóm mà kéo VN Index mạnh nhất của trong ngày hôm nay và hiện tại là hầu hết tất cả các nhóm ngành nó đều là gầy trend hết rồi mà không phải nó gầy từ hôm bây giờ mà nó gãy từ ngày hôm kia này ngày đầu tuần này bắt đầu nó gầy rồi đúng không riêng cái nhóm thủy sản là mình đã khuyến nghị khuyến nghị từ ta rất sớm ở tệ kể cả trong room khách hàng cũng như room cộng đồng mình đã khuyến nghị khách hàng là bán đi từ rất là sớm rồi còn đối với anh chị nào bán hay không không bán thì mình không thể quạt được đấy đó là việc của anh chị thôi đúng không ạ à, ờ, đây mình bật lại điểm biểu đồ à, tuần cho các bạn dễ nhìn nhé đây đúng rồi đây là biểu đồ ờ, biểu đồ ngày và tuần này. mình bật lại biểu đồ ngày này đây các bạn dễ thấy rồi đúng không ạ đối với nhóm cổ phiếu ANV á, thì mình đã khuyến nghị khách hàng là bán từ trong những phiên này phiên này phiên ngày hôm nay là đúng phiên này mình à, đầu phiên à, của cái ngày này là mình lại à, bởi vì lúc đó ra thông tin Fed đang à, tăng lãi suất thì mình nhận định là dòng à, dòng xuất khẩu các cổ phiếu liên quan dòng xuất khẩu nó sẽ nó sẽ à, không được hướng lợi nữa thì nó sẽ có thể sẽ có tình trạng yếu đi thì ngày hôm nay ngay phiên này nó bán nó bán đó thì tối hôm đó, hôm đó mình có lên nhìn định là chồng tiếp tục suy sạm tiếp tục giảm và hôm sau nó hồi lên như vậy thì à, cũng có một số bạn mà phản ánh của mình là mình nhận định sai đấy tuy nhiên ờ, các bạn để ý mà xem hiện tại thì nó mình nhận định có sai hay không ờ, nếu các bạn bán ở những nhịp đó thì hiện tại các bạn à, giảm được khoảng đợi tổn thất khoảng 40 phần trăm rồi dạ, từ giá 100 hiện tại các bạn lỗ còn 61 thì phải mà các bạn đỡ 40 phần trăm hay sao đấy đấy là nhóm được sạn mà ANV được rồi đó là leader của dòng truy sát không nói gì đến à, VHC hay là IDI thì cũng chịu tham canh tương tự mà thôi Đấy. VHC hiện tại nó vẫn còn tiếp tục ở trong trang giảm tiếp nha Đấy. mọi người thấy không ạ khả năng cao VHC nó phải vùng về vùng nền này 48 48 và IDI IDI nó là con đứng thứ ba trong cái dòng thủy sản này thì cái việc nó sẽ gãy trend nó là chuyện đương nhiên nó xảy ra mình nghĩ là đối với VIDI ấy, vùng 138 là điều chắc chắn sẽ xảy ra đâu đâu vùng 15 à, là điều chắc chắn sẽ xảy ra đấy và mình sau vùng 100 vùng 15 vùng 15 có thể về khoảng đâu đó khoảng vùng 11 đó là đối với dòng thủy sản rồi à, quay lại một số dòng nữa trong ngày hôm nay nữa mà nó ba dòng cổ phiếu mà nó đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay chính là dòng heo dòng thịt heo á mình gọi chung là như vậy đi dòng heo dòng heo á, thì có ba cổ phiếu là Dabaco à, Dabaco thì nó nhận nhân sóng trong heo đoạn này đấy heo đoạn này đã tăng khá là tốt mà hiện tại đối với heo cũng khó là rất, rất khó để mà vào được các bạn nó tăng nó đang ờ, dòng heo này đánh rất là lão không nó không cho chúng ta điểm điểm chúng ta vào đấy bạn nào mà nếu mà tinh ý vào cái này này vào thì cái này được vào thì vào còn hiện tại thì không không không thể vào được nữa đúng không ạ nó tạo một cái nến xoay chiều và một cái cây nến chắc này cái nến sáng nhận là cái nến đạo chiều đấy các bạn vào thì những cái này có thể có thể ăn được ở những nhịp vừa rồi tuy nhiên đối với thị trường hiện tại là không có điểm vào nữa mà cái con ba Dabaco này đánh cực kỳ láo các bạn khi mà thị trường nhà đầu tư á, thị trường giảm á, thì nó tăng mà khi thị trường nó hồi thì nó cắm mặt nó giảm, nó bao nhiêu lần mình biết đâu rồi rồi thứ hai là con HAG HAG của Bắc Đức ấy, heo ăn chuối HAG thì hôm nay nó cũng tăng uh, trong phiên nó có tăng khá là tốt tuy nhiên về cuối phiên nó có chỉnh lại đấy thì con HAG này hiện tại thì nó là một cổ phiếu dòng thuần đầu cơ đấy các bạn nha không các bạn đừng có phân tích kỹ thuật hay là nội tại bất bất cứ thứ gì về con này cả đúng không? các bạn chỉ thuần phân tích kỹ thuật đấy cảm thấy ăn được thì vào không ăn được thì next next đấy và hiện tại ấy, là các cổ phiếu mà dòng à, heo đã có cái thông tin về giá heo hơi đang lên ấy. Đấy. hay là cổ phiếu về à, BAF chẳng hạn BAF nó cũng là một trong những doanh nghiệp mà à, nuôi heo khá là tốt à, và BAF ấy, thì nó có đặc trưng của nó là nó mới lên sàn nó mới lên sàn về các dữ liệu dữ liệu về doanh nghiệp nó chưa có nhiều Đấy nó chưa có nhiều mà con này á, thì à, thật ra mình nghĩ mình đánh mình nếu các bạn nào muốn tham gia thì chỉ đánh ở những cái hồi như vậy ăn được thì mình cũng nên shoot vậy thôi đúng không đời các bạn thấy mà đời lúc nào mà con Dabaco nó quay đầu dặn chạy dặn thì các bạn các con dòng cái sau các bạn cũng nên shoot là vừa đấy rồi dòng thứ hai mà đáng chú ý hôm nay này, ngày hôm nay á, là dòng bất động sản hôm nay thì dòng tiền nó vào à, chủ yếu ở nhóm ngành bất động sản á là bất động sản thì không nói thì các bạn cũng biết rồi quá quen thuộc cái tân thông tin ờ, cổ phiếu DG thì ờ, cũng có rất là nhiều bạn mà hâm mộ cổ phiếu DG hâm mộ cổ phiếu DG luôn đấy ở giai đoạn này thì ờ, mình thấy là thông tin bất lợi về nhóm bất động sản này nó liên tục đưa ra nhưng mà các bạn vẫn nhận định rằng là DG sắp tới sẽ phì phì mút kỵ phì lên tận trời mây hoặc go to the moon thì mình cũng không biết căn cứ vào đâu để các bạn nhận định như vậy được cái quan điểm của mình mình vẫn bảo lưu là dòng DIG nó vẫn là đang một phá hồi và thứ hai á, là có cũng có thể là đang tái tích lũy lại hoặc là nó đang tạo uh, tích lũy vùng đáy kiểu như vậy để mà dòng đi dòng bất động sản này mà nó để tăng được á, thì mình nghĩ sẽ mất rất là nhiều thời gian ở thời điểm tiếp theo sẽ mất rất là nhiều thời gian bởi vì hiện tại là các, thị trường nhà bất động sản nhà đất Việt Nam uh, bất động sản Việt Nam mình nó đang rất là khó các chính sách từ chính phủ từ trung ương đến địa phương nó siết nó siết dòng tiền vào bất động sản và hướng dòng tiền sang sản xuất tuy nhiên nó siết thì siết nhưng nó không phải là bóp chết nha nó chỉ siết thôi nó nắn dòng tiền sang, sang nhóm ngành sản xuất nó không phải là bóp chết thì uh, hiện tại đối với các nhà phố hay là các cái um, đất nền cũng vậy cũng có thể là vay được nhưng đến cái ờ, cái việc mà cái người vay á, phải chứng minh được thu nhập chứng minh thu nhập và cái cái cái cái và nhà cái tỷ cái suất cái tỷ suất vay nó được giảm đi rất là nhiều và và để cái thời gian phê duyệt nó kéo dài hơn những ngày trước đúng không ạ chính vì vậy mà mình thấy là mình sắp tới mình thấy là giai đoạn sắp tới thì đối với dòng bất động sản nó vẫn chưa có thể lên ngay được đấy còn những bạn nào mà nhận định dòng bất động sản nó thể tăng mạnh thì dẫn tới thì mình nghĩ đó là do các bạn có lạc quan thái quá lạc quan thái quá đấy mình nghĩ là vậy để mà ôm một cổ phiếu ở vùng vùng đáy như vậy là ôm lâu ôm dài là các bạn cũng rất là mệt mỏi rồi à, tiếp theo là cổ phiếu CEO CEO đã hiện tại đang có cái chương trình à, phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu giá ưu đại là 10.000 đồng Đấy. thì bạn nào mua thì cứ mua nhưng mình thì mình không có mua bất cứ cổ phiếu phát hành riêng lẻ hay ưu đại nào hết không có mua cổ tức không lấy cổ tức cũng không lấy à. cổ tức mà các cái doanh nghiệp mà làm ăn tốt như Đức Giang một quý lại cả mấy ờ, ngàn tỷ ra nhưng hiện tại các bạn thấy Đức Giang nó đã cắm phi cắm mặt xuống đất bốn phiên liên tục và cái biên rơi nó càng dần càng lớn mình cũng không biết là bứt đứt ra nó phi tới đâu và lên đến lúc mở cổ tức thì như mình nhớ không lầm là đến à, cuối tuần này có tức về thì không biết mọi người có tức cổ hay không thì mình không biết khả năng rất tức cổ á đó là về uh, về cổ tức đấy và một cái nhóm mà nó nó cũng khá là đáng chú ý ở giai đoạn hôm nay là nhóm ngành ngân hàng ngân hàng thì ờ, hôm nay mình thấy là nó có có một cái xung lực là giảm nhẹ nhưng mà cũng không đáng kể so với các cái nhóm ngành khác à, đây ngân hàng là mình để ý một là VIB này VIB đấy VIB hôm nay là các bạn thấy là nó hầu như tham chiến nó trong phiên nó có giảm nhưng mà nó, cuối phiên nó có tăng bật lại này à, ờ, cổ phiếu thứ hai nữa là BID bit này BIDV này, này cổ phiếu này này đây nó thể hiện sức mạnh khá là tốt thì phiên hôm qua mình có bán rồi đó mình có bán rồi vào cổ phiếu nửa là Techcombank TCB TCB thì tùy các bạn thôi mình thì mình thì mình không ưu tiên dịch nữa bây giờ dòng nhóm mình ngân hàng nữa đâu ta Ủa. Đấy, TCB thì hôm nay nó chỉ giảm nhẹ thôi TCB thì các bạn thấy là nó ra nó tạo đáy trước thị trường này, này. nó tạo đáy trước này đúng không ạ thì sau này nếu mà khi mà nhóm ngành nó tăng trước các bạn có thể cân nhắc đối với nhóm đối với cổ phiếu tích tích công banh này, này đó rồi một cổ phiếu nữa là cổ phiếu của Vi um, VP Bank các bạn có thể nốt lên những dòng là cổ phiếu này các bạn nốt lại tạo một cái watchlist siêu y chang mình vậy đó VBank VBank về nội tại nó khá là tốt mà các bạn thấy là nó giảm từ đỉnh ờ, từ vùng đỉnh xuống là cũng không quá nhiều từ 39 xuống 28 hạt 30 phần trăm 30 phần trăm các bạn thấy dòng bất động sản nó giảm bao nhiêu phần trăm 6 75 phần trăm đấy hay là dòng quả ờ, thép thì giảm bao nhiêu phần trăm thép giảm từ vùng đỉnh là bao nhiêu 50% 44 xuống còn 21 sau điều chỉnh giảm 50% rồi Đấy. rồi vậy à, về câu hỏi tiếp theo là view thị trường ngày mai như thế nào thì đối với thị trường ngày mai mình mình cho rằng nó sẽ có hai kịch bản nó sẽ có hai kịch bản để các bạn có thể tham khảo đầu tiên là kịch bản mà mình thấy khả năng lớn nhất là nó sẽ tiếp tục rơi Đấy. rơi rơi đó và biên rơi thế nào thì mình không biết nhưng mà về hội gác ngày mai hay không thì mình không mình à, mình nghĩ ngày mai có khả năng là không ở gác đâu không có ở gác, không gấp đâu nhưng hiện tại các mình nghĩ là các nhà đầu tư đang rất run rồi và cũng có thể là ngày mai phiên nó lại một phiên phục hồi lên này phục hồi lên quanh quanh vùng này lắp gáp quay lại lắp gáp cái đoạn này đấy thì ở ờ, trên thị trường chứng khoán có một cái câu là khi mà tất cả mọi người đều nhìn về một hướng thì cái nhà cái nó sẽ đặt cựa còn lại nó sẽ làm cái cựa ngược lại đấy và bao nhiêu là nó như vậy rồi đấy. nó bao nhiêu là nó như vậy nên các bạn hãy chú ý vào phiên ngày mai nó là một phiên rất là quan trọng đó mọi người nhé đấy. thì trên thị trường chứng khoán có những giai đoạn quan trọng và có những giai đoạn không quan trọng thì các bạn có thể uh, cân nhắc để mình để mình chú ý vào những giai đoạn đó nếu các bạn nào cầm khát thì cầm tiền thì mặt thì thôi các bạn có thể làm việc của mình đợi thị trường nó khi nào có bùng nổ tiêu đà các bạn tập tin tức thấy bùng nổ tiêu đà các bạn tham gia vào cũng được hoặc là các bạn bùng sau phiên bùng nổ tiêu đà các bạn một trệ một hai phiên cũng không thành vấn đề đấy rồi đó là đối với nhóm à, đối với thị đối với thị trường ngày mai nha rồi à, còn nhiều nhỉ à còn một cái tin nó khá là đáng chú ý trong ngày hôm nay á, là à, nhóm nước ngoài bán ròng gần 800 tỷ đồng gần 800 tỷ đồng Đấy. là một cái khối lượng bán ròng rất là lớn mà từ trước đến nay mà hiếm à, từ từ bắt đầu bắt đầu từ cái giai đoạn mà thị trường giảm từ tháng tư đến nay mình nghĩ đây là cái phiên bán ròng lớn nhất từ từ, từ tháng tư đến nay thì cái, cái nguyên nhân sâu xa là gì thì mình không biết nhưng mà nhóm các bạn thấy là nước ngoài bán ròng chủ yếu là tập trung vào chỉ số viên uh, cái quỹ chỉ, chỉ số quỹ à, kim cương này gas vietcombank vinhome và hòa phát hầu hết là các cổ phiếu trụ đấy thì đối với cái việc bán ròng này thì các bạn nên lưu ý lại lưu ý lại là cũng biết là qua tháng 7 à, hiện trung tuần tháng 7 này có biết có việc gì xảy ra hay không mình không biết hoặc là hoặc cũng có thể là nhóm nhà đầu tư nước ngoài đang lo ngại thị trường nó sẽ ra chiết khấu sâu hơn kiểu như vậy Đấy. các bạn nó ờ, có thể lưu ý lại vấn đề này lại và và ở thị trường hiện tại ấy, là không có một nhóm cổ phiếu nào để dẫn dắt thị trường cả không có cổ phiếu nào nhóm cổ phiếu nào nó tăng rõ rệt hết cả đúng không ạ hầu hết là đợt chúng ta thấy gậy gậy gậy nền gậy trên hết đâm thung nền đấy còn và thị trường ngày mai ấy, có nên mua bán hay là bắt đáy đối với nhóm ngành nào hay không thì mình nghĩ vẫn là chưa chưa nên mua bán hay bắt đáy đó. chưa chưa nên là mua bán hay bắt đáy sớm ở trong phiên ngày mai các bạn nên vẫn là quan sát là chính đó. và nếu có giải bạn nào có giải ngân á, thì giải ngân ở dưới 30 phần trăm nát và không mua hơn và thứ hai nữa không được trung bình ra xuống thứ ba không được dùng mỡ dùng margin để trung bình giá xuống hạn chế sử dụng margin và không được dùng margin để trung bình giá xuống đó là nguyên tắc bắt buộc và hầu hết tất cả những cái bạn mà bị chết gần đây đều là dùng margin và dùng margin để trung bình giá xuống đấy và chia sẻ với các bạn đây là một tài khoản của cái bạn một cái bạn mà gửi cho mình à, và các bạn thấy nhìn thấy trong ở trên màn hình đây là một cái danh sách lệnh à, thật ra bạn này chưa chụp hết lệnh chưa chụp hết các mã cổ phiếu đâu các bạn đọc mà các bạn đếm sơ sơ cũng được phải trên chục mã đấy đây mới là một tờ thôi còn tờ thứ hai nữa mà mình chưa kịp mình à, mình để mình show ra thì nó cũng hơi kỳ đấy các bạn thấy là đối với một cái danh sách lệnh như vậy thì khi nếu như mà thị trường nó có biến liệu các bạn có thoát được hay không đúng không ạ thì à, thì có thể một số bạn đã phản phản à, phản à, có thể có là các bạn có nghĩ rằng à thì mình chia ờ, mình không nên bỏ trứng vào một dọ mình chia ra nhiều dọ nó an toàn hơn không nó an toàn hơn nhưng các bạn ơi các bạn thấy không ạ khi mà đối với nhóm cổ phiếu tăng thì các bạn tài khoản các bạn mất âm bởi vì tăng các bạn mua ít mà các bạn giảm các bạn mua nhiều đây các bạn thấy không hầu hết tất cả cổ phiếu giảm luôn này cổ phiếu tăng có chút xíu không đúng không ạ thì chung quy lại tài khoản các bạn vẫn giảm cái cách cách tốt nhất là mình nghĩ là các bạn nên tập trung cái thu gọn cái danh mục mình lại tầm 4 đến 5 mạng là nhiều rồi đúng không ạ đầu tiên chúng ta tối ưu dòng tiền cái thứ hai ấy, chúng ta sẽ dễ quản trị tài khoản hơn đó và khi mà các bạn khi mà có giảm như thị trường nó có vấn đề gì các bạn có thể thoát ra nhanh hơn thoát ra nhanh hơn đó đấy là cái vấn đề mình mình chia sẻ mọi người mong mọi người là không có lặp lại những trường hợp như vậy và hiện tại bạn này bạn đang còn là đang còn trung bình giá nữa trung bình giá xuống mới kinh còn nv các bạn để mình các bạn đây là cái các bạn ấy gửi mình sáng ngày hôm nay nha và mua 9 ngàn mà trung bình này T3 T2 T0 T1 T2 T3 này các bạn nghĩ coi nó bạn có phải trung bình giá xuống hay không lấy một cổ phiếu thôi đây có phải bạn đang trung bình giá xuống không hôm nay là không tính tính, tính này T2 T0 T2 à, T0 T1 T2 đây vùng này bạn mua ngay từ vùng này trung bình giá xuống nó với kinh thì trung bình giá thì bạn mua đâu 48 thôi nhưng mà cái quy mô bạn lớn là rất là nhiều hôm nay mà thì nếu không hồi mà thì được nó giảm nữa thì bạn còn cái địt đấy thì mình mà mình mong rằng các bạn hãy rút kinh nghiệm này đây là trung bình giá số tiếp này đây đây này đây là bạn chưa chụp hết cái danh mục đó bạn nha các bạn nha thì mình mong mọi người hãy hãy, hãy, hãy rút kinh nghiệm từ mã này để không không để tránh mắc lỗi tránh mắc lỗi nha rồi à, bạn nào mà có các cái ý kiến gì hay là muốn muốn mình trả lời về vấn đề gì các bạn cứ comment ở dưới phần uh, phần comment Đấy, mình sẽ trả lời cụ thể cho các bạn và và mong rằng uh, nhịp uh, giảm này thì cũng mong rằng được à, đồng hành cùng các bạn cùng các nhà đầu tư ở giai đoạn thị trường khó khăn sắp tới và giai đoạn khó khăn này nó sẽ sớm qua đi thôi và ở nhịp tới đây nhịp tới đây thì thị trường sẽ có một cái đợt sóng rất là mạnh mẽ thì mình mong là mọi người có thể bảo toàn bảo toàn được cái phần vốn của mình đợi đến lúc mà thị trường nó hồi trở lại để chúng ta có thể là tham gia trở lại và lấy lại những gì chúng ta đã mất từ ngày thị trường mong mọi người bảo bảo toàn tài sản của mình nhé và cảm ơn mọi người nếu mọi người thấy ờ, cái cái nội dung trên mình chia sẻ trên kênh youtube này là có ích thì hãy chia sẻ video này đến những người mà các bạn cần và hãy nhờ các bạn à, các bạn có thể ờ, làm subscribe kênh của mình để khi nào mà mình đăng đăng video thì nó sẽ hiện thông báo lên cho các bạn để các bạn cập nhật được những video sớm nhất ờ, cảm ơn mọi người